bắt đầu là đây là công đoạn thứ hai là 4 ngày khi mình đủ xong rồi đó đây 4 ngày sau nó sẽ nở đây bây giờ bắt đầu nó nở nè đó ở đây nè nó nở còn chít chít chít nè thấy không đó nó nở nè nó nở nữa đó 4 ngày sau à đó đủ xong rồi 4 ngày sau trong đó à, thấy không thấy nó bò không còn cần thiết cho cái cái cái vị khác vô nó bò nè nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nó bò đó nó nó chít chít chít chít đây là nó mới 4 ngày tuổi thấy nổi không rồi bốn ngày tuổi sau khi xong xuôi bốn ngày tuổi thì bây giờ nó nở nở rồi bắt đầu mình chuyển qua công đoạn thứ ba rồi công đoạn thứ ba là tất nhiên qua đây mình lấy cái bài của mình đây qua công đoạn thứ ba thì mình lấy cái đó à, nếu vậy là mình ôm cái này mình để vô thực tế luôn ha dạ. dễ dễ câu dễ chụp đây qua công đoạn thứ ba bốn ngày tuổi mình sẽ vô vô trong cái máng là 1 mét 2 mét nó mới 4 ngày tuổi à công đoạn thứ ba là máng chụp luôn chụp hết mấy cái mô hình này Ờ, rồi công đoạn thứ ba là bốn đúng bốn ngày củ nó đã nở nở xong thì bây giờ mình phải vô trong này đấy đổ ra vô máng để 14 ngày sau bắt đầu từ 4 ờ, ngày tuổi này cộng với 14 ngày sau là mình thu hoạch à, sản phẩm là một máng 6 miếng như vậy là nó trở thành được 3 kg trung bình 3 kg ba kg mỗi một kg trung bình nha còn mình cho ăn là phải từ 4 kg 5 kg trở lên cứ mình nói cái trung bình thôi thì ba kg mỗi một kg của nó là bốn bốn ba trăm hai sáu miếng à hai ngàn tiền à, cái tiền một ký uh, sắc mì một ký sắc mì thì một bao của nó là 23 ngàn mà 50 kg mình chưa thử 23 ngàn Là 50 kg 23 ngàn 50 kg à, Chưa thử 100 kg à, Thì mình cho nó 500 đồng một kg Thì hèm bia à, ờ, 500 đồng một kg nữa Thôi là, là 70 À đó, rồi mình cho thì cái thành phẩm nó nó nó trong 14 ngày sau nó sẽ như vậy Đấy về rồi bắt đầu á cái giai đoạn này thì nó mới 4 ngày tuổi thì bây giờ là mình phải thêm hai ký hèm bia hai kg sắc mì à, thêm vô đặng cho ờ, đặng cho 14 ngày sau mình mới thu hoạch đó đây cái thằng này 10 ngày tuổi bắt đầu này xong rồi từ cái nó chuyển quá từ mà ờ, nạp vô cái cái này để 14 ngày sau thì thằng kia là 10 ngày tuổi rồi kia bên kia đó nó chuyển quá là ờ, thứ hai thứ ba đó rồi để mình qua đó mà mình nạp sát bia uh, sát mì uh, cái hèm bia vô rồi mình có cho nước vô nữa không chú hay là đó đó thì cứ một một một, một, một ký à, nửa nửa ký này 50 50 nửa ký này nửa ký kia là một lít nước à, à một ký thì bốn là thì bốn ký kia thì cũng phải là bốn ký nước